Tai nạn kinh hoàng ở Biên Hòa, người và xe nằm la liệt. Trong lúc nhiều người ngồi uống cà phê bên đường thì bất ngờ hai chiếc xe tải va vào nhau rồi lao lên vỉa hè, tông vào nhiều người, xe máy nằm la liệt. Vụ việc xảy ra vào lúc gần 9 giờ ngày 26 tháng 1 trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai xe tải chạy cùng chiều theo hướng Nam Bắc Bất ngờ xe phía sau tông vào xe tải phía trước khiến xe bị tông quay 180 độ rồi lao vào nhà dân bên đường. Không chỉ vậy, xe tải phía sau chở đầy củi tiếp tục lao đi và càn lên vỉa hè khi rất nhiều người đang ngồi uống cà phê ở các quán ven đường, khiến người và xe máy bị tông nằm la liệt. Tai nạn gây nên một cảnh kinh hoàng, hiện ít nhất 4 người đã phải nhập viện cấp cứu. Khu vực xảy ra tai nạn là khu dân cư Đông Đúc. Tại hiện trường, hai nhà dân bị tông sập đổ, ít nhất 4 xe máy bị càn nát. sau hàng chục vụ nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào nước ta bị phát hiện và chặn bắt quyết liệt, những đối tượng nhập cảnh đã chuyển sang đường biển, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh vào cộng đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ một tàu cá chở 38 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tàu này đã bỏ chạy khi bị phát hiện nhưng đã bị biên phòng bắt giữ. Thuyền trưởng Lê Văn Thảo khai nhận tàu cá CM99323TS xuất bến qua cửa biển Sông Đốc ngày 18 tháng 1. Trên tàu có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ra biển hoạt động nghề dịch vụ hậu cần nghề cá. Ngày 20 tháng 1, Thảo cho tàu cặp mạng mới một tàu đánh cá của Malaysia để nhận chở 38 người với giá 25 triệu đồng. Khi vào cách cửa biển Sông Đốc khoảng 3 hải lý thì gọi cho chủ tàu ra đón người đưa vào bờ. Trong lúc đang đưa người vào bờ thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, Hiện 38 người nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly tập trung. Tất cả đều có quốc tịch Việt Nam, trước đó sang Malaysia làm hút cát thuê. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1, tàu cứu nạn chuyên dụng SR413 cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 thành phố Vũng Tàu. Bàn giao thi thể một thuyền viên bị nạn trên tàu cá BT93998 cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đại diện chủ tàu. Hiện vẫn còn 6 ngư dân đang mất tích. Thi thể nạn nhân được các lực lượng tìm kiếm phát hiện vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 1 trong quá trình trục vớt xác tàu. Như vậy, 6 ngày sau khi tàu cá BT-93998 bị nạn, lực lượng cứu nạn ở hiện trường đã phát hiện một thi thể gần vị trí tàu chìm. Sau khi mà tàu cũng đã được trục vớt lên thì chúng tôi cũng đã kiểm tra trong các khoang và hầm máy của tàu nhưng không phát hiện được thêm các thông tin của những cái thuyền viên hiện mất tích Ờ, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm nạn tỉnh Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu cũng như lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh đều thông báo đến bà con ngư dân nếu mà có phát hiện thì cũng thông báo đến cho chúng tôi và công tác tìm kiếm của chúng tôi vẫn được tổ chức thực hiện. Chiếc tàu 900CV đã được kéo về huyện Côn Đảo, cách vị trí gặp nạn gần 100 km để sửa chữa. Hiện tàu cảnh sát biển 2010 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 chỉ huy hiện trường tiếp tục tìm kiếm 6 người còn đang mất tích. Trong điều kiện gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng cao trên 4 mét. Những ngày qua tàu cảnh sát biển 2010, tàu xa 413 và 4 tàu của ngư dân đã mở rộng vùng tìm kiếm 100 hải lý từ vị trí tàu bị nạn, song không có kết quả. Trước đó ngày 18 tháng 1, tàu giã cào của ông Chín Liễn chở hơn 10 tấn hải sản cùng 13 ngư dân trở về đất liền sau 6 tháng đánh bắt. Khi đi vào vùng biển Côn Đảo, tàu bị sóng đánh chìm, 6 người được tàu cá và lực lượng chức năng cứu sống. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tạm giữ 66 người. Chiếu bạc này do Huỳnh Thanh Phong, còn gọi là Tý Em, 43 tuổi, ngụ xã Thành An và Phạm Ngọc Thiện, còn gọi là Thiện Đen, 37 tuổi, ngụ xã Thạnh Ngãi cùng huyện Mỏ Cày Bắc, đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ nhiều dụng cụ lắc tài xỉu, 55 điện thoại di động, 20 xe máy, 3 ô tô cùng với số tiền hơn 1 tỷ 30 triệu đồng. Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các nghi can liên quan. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải vừa gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trong đó đề cập hướng giải quyết với hợp đồng BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao tại tuyến đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo đó, đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài 2,7 km, tổng đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng, được đề xuất chấm dứt hợp đồng BOT sau 5 năm đình trệ. Dự án đường nối này được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào năm 2010, kinh phí gần 2.400 tỷ đồng, nhưng do thiếu vốn, vào tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chính phủ cho phép chỉ định nhà đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh tức ờ, đơn vị thu phí cao tốc ờ, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương năm 2016 được Thành phố Hồ Chí Minh chọn làm đối tác, vốn đầu tư dự án giảm còn 1.550 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh lo phần giải phóng mặt bằng ước tính là 560 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải, việc ờ, giải quyết hợp đồng BOT tại dự án đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương liên quan tài chính, đầu tư, tư pháp. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần lấy ý kiến chuyên ngành từng lĩnh vực, đánh giá chặt chẽ toàn diện trong giải quyết Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu đề xuất thủ tục tiếp nhận dự án, chấm dứt hợp đồng BOT, xử lý vi phạm nhà đầu tư. Cuối năm là thời điểm mà các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tội phạm lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Đối tượng Lê Minh Tiến 26 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang vừa bị công an thành phố Nha Trang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, do cần tiền để tiêu xài, lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người, Tiến đi đến khu vực phường Vĩnh Phước tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Tiến đã trèo lên mái nhà, gỡ mái tôn và đột nhập vào trong trộm 11 máy tính sách tay, một máy ảnh và một điện thoại di động để mang về nhà cất giấu. Phát từ nhà xuống đầu đường Dương Nghe đón với hồ tới ờ, Hải Đảo là tôi xuống xe bắt đầu tôi mới nhìn ngắm xung quanh là vắng người về cửa hàng khói cửa ngồi không có ai trông coi nên tôi nghĩ ờ, trong cửa hàng không có người nên tôi muốn bước qua về leo lên ờ, cái hàng rào sát cửa hàng mới leo lên ở trên mở mấy tôn đột nhập xuống thì khi đột nhập xuống thì tôi thấy những camera xung quanh thì tôi mới lấy một cái cây tôi chọn lót ờ, một trong những số những camera trên là xuống là tôi mới mở cửa tủ đựng mắt bút rồi lấy hai cái giỏ trong cửa hàng đựng số hóa quốc trên theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang, các đối tượng tội phạm thường đột nhập vào nhà dân bằng nhiều cách như dùng kìm cộng lực phá khóa, mở máy tôn, phá cửa kính hoặc leo vào nhà qua các ô cửa thông gió. Thời điểm mà chúng thực hiện các vụ trộm cắp thường là vào đêm khuya, lúc người dân đang ngủ say để tránh bị phát hiện đội cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng trinh sát chủ động nắm chắc địa bàn quản lý chặt chẽ đối với các đối tượng thuộc diện quản lý để chủ động phối hợp với các lực lượng cảnh sát khu vực giả soát lập danh sách các đối tượng ờ, băng nhóm có biểu hiện phạm tội từ đó xây dựng nhiều cái kế hoạch để đấu tranh triệt phá phối hợp với các đội nghiệp vụ trong lực lượng công an thành phố thành lập một cái tổ công tác để tập trung tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn vào các giờ cao điểm các cái tuyến trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và trong đó là tập trung để đấu tranh đối với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố. Bất kỳ sự sơ hở nào của người dân đều có thể trở thành điều kiện để bọn tội phạm hoạt động. Vì thế, bên cạnh các biện pháp đấu tranh của lực lượng công an, người dân và các cơ quan doanh nghiệp cần luôn nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động có biện pháp bảo vệ tài sản của mình để bọn đối tượng không có cơ hội ra tay, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề.